trung hạn như sau này. Bây giờ cho các phản ứng sau. Em hãy cho thầy biết là những phản ứng nào xảy ra sự oxy hóa. Đúng không? Thì chúng ta nhớ này. Phản ứng xảy ra sự oxy hóa là sự oxy hóa là sự tác dụng của oxy với một chất người ta gọi là sự oxy hóa được chưa như vậy là cái quan trọng nhất đó là trong phản ứng này có mặt của gì ạ có mặt của oxy vậy trong các phản ứng này phản ứng nào có mặt của oxy nhỉ à rõ ràng ở đây là chúng ta sẽ có các phản ứng nào ạ phản ứng 3 này à, phản ứng 6 đúng không ạ 3 và 6 đúng không và đáp án của chúng ta đáp án B nhá rất dễ dàng đúng nhỉ 3 và 6 có mặt của oxy nhá đấy rất dễ dàng được chưa ạ